con lại về úp mặt vào sông quê ơi con sống sạt rào như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy từng vì heo may trên má em hơn vơi vơi tuổi thơ một số bánh đa vương ơi con sông quê con sông quê ơi con sông quê con sông quê con cá dưới sông cây trồng trên bãi lúa khặt rồi còn để lại rơm thơm cùng một bên thơ tắm mát phía thượng nguồn một dòng xanh trong chảy mãi tươi vô cùng quá nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê ôi con sông giạt rào như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quê ơi con sông dạt dào như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy từng vị heo may trên má vơi vơi tuổi thơ một số bánh đa vườn ôi con sông quê con sông quê ôi con sông quê con sông quê con cả dưới sông cây trồng trên bãi lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng một dòng xanh trong chảy